chào tất cả anh em nhé Đấy, cái video ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em cái à, bộ đồ chơi bầu cua nó là cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung không tang nhé báo dung không tang thì cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung không tang này nó là cái bộ đồ chơi gì thì uh, như anh em cũng đã chơi rồi anh em biết rồi đấy thì bộ đồ chơi này nó là cái bộ đồ chơi bầu cua cảm ứng nhé thì bộ đồ chơi bầu cua cảm ứng này nó là nó đã được làm ở trong cái hột bồ cua Đấy. thì cái hột bồ cua này là cái hột bồ cua mà bảo dung không tan, Đấy, dành cho anh em khi mà anh em đi chơi bồ cua anh em đi đánh bồ cua thì à, nó sẽ có hiệu quả cho anh em có tỷ lệ mà anh em có thể đoán được cái mặt hột bồ cua ở trong cái à, nắp của anh em nó chính là được 80 90 phần trăm nhé 8 đến 90 phần trăm thì cái bộ đồ chơi bầu cua này bao gồm những cái gì Đấy, thì uh, cái bầu cua cảm ứng nó được làm ở trong cái một ờ, bầu cua này đây tôi đã làm vào trong hai hột này hai hột này là khách đặt mai là phải chuyển cho khách nó cầm ra lấy giới thiệu cho anh em đấy thì cái ờ, chấm cảm ứng bầu cua nó rất là nhỏ nha anh em nhé nó nhỏ thì nó chỉ nhỏ bằng cái đầu kim đầu kim khâu quần áo của anh em thôi đấy nó rất là bé nhỏ đấy, tôi đã làm sẵn ở trong này thì bao luôn cho anh em cả trẻ hột hay là bóc hột hay anh em xé cái hột này ra thì cũng không có gì anh em nhé đó đây là cái ờ, bộ đồ chơi cảm ứng của cua mà nó mang lại hiệu quả tốt nhất cho anh em nhé khi mà anh em đi chơi đấy thì gần đây chính là cái bộ báo dung đấy thì cái bộ báo dung này thì anh em có hai cái cách để anh em chơi nhá một là anh em có thể là sử dụng nguyên cái nguyên cái cái à, cái máy báo dung này để cho anh em chơi còn hai nữa là anh em có thể làm vào trong nón nhé thì cái bộ đồ chơi này tôi đã làm vào trong nón Đấy, đã làm vào trong nón thì cái nón này nó sẽ báo cho anh em chuẩn mặt của hột bầu cua này ngửa lên Đấy, thì nó sẽ báo cho anh em chuẩn xác Đấy thì uh, ngay sau đây tôi vào tôi cũng sẽ test cho anh em test cho anh em xem là anh em thấy là cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em Đấy, mời anh em đến bất kỳ cái sân chơi nào cũng vậy thôi anh em chỉ cần là có cái bộ hột bầu cua dung không tang này Đấy, thì nó sẽ mang lại hiệu quả cho anh em đó thì còn cái cái báo dung này thì tôi tạm thời tôi để lui ra thì cái bộ của nó chính là cái nón cái nón thì ờ, trước khi vào chơi thì tôi sẽ tôi sẽ đội cái nón này lên nha anh em nhé đội cái nón này lên và cảm nhận cái độ rung của nó để anh em có thể đoán được cái mặt một bầu cua ở trong nó là cái mặt của con gì đấy thì à, đây có hai hột thì tôi sẽ lấy thêm một cái hột nữa đấy, lấy thêm một hột nữa đấy, hai cái hột này nhỏ hơn hai hột này thì để cho anh em phân biệt được thì hai cái hột bầu cua này tôi đã làm cái chấm cảm ứng vào trong cái hai cái mặt tôm anh em nhé hai mặt tôm khi mà anh em lắc bầu cua hay anh em sóc bầu cua ấy thì cái mặt tô mình ngửa lên nó sẽ báo cho anh em biết nha nó báo cho anh em biết báo chuẩn xác cho anh em luôn nha. mặt cua là mặt cua còn những cái mặt khác hoàn toàn không báo cho anh em có những anh em nào mà đã mua ở những cái chỗ khác hay là mua ở cơ sở khác mà anh em nói là cái mặt mà anh em đưa cái chấm vào ấy, đưa cái chấm cảm ứng vào ngửa lên nó cũng rung mà những cái mặt đối diện hay là những cái mặt mà bên cạnh nó cũng rung thì là anh em à, xem lại xem Đấy, xem là mình à, mua có đúng cái địa điểm hay không có đúng cái chỗ mà mình cần mua hay không Đấy, thì đến với cơ sở tôi thì là anh em được test hàng thoải mái luôn anh em nhé khi mà anh em đến cơ sở thì anh em test hàng nếu chuẩn đúng nó báo chuẩn một mặt thì là anh em lấy còn nếu mà không chuẩn thì là anh em không lấy không ai bắt em anh em cả nhé thì đây tôi bảo tôi sẽ test cho anh em cứ khi nào mà anh em xong thì là nó sẽ cho anh em nếu mà tôm lên nó sẽ báo chuẩn cho anh em luôn bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này Đấy. thì cái bộ báo dung bầu cua không tang này bao cho anh em tất cả những cái tăng tích Đấy. tất cả những tăng tích kể cả anh em xé hột ra cũng không có cái gì anh em nhé mà cái độ báo của nó thì cực kỳ là chuẩn xác luôn Đấy. sắp cho anh em này sóc mạnh hay sóc nhẹ không thành vấn đề anh em nhé đấy, máy báo có tôm anh em này đấy, máy báo có tôm này mở tôm cho anh em nhé mở này đó một tôm này anh em nhé một tôm này tiếp tục cho anh em này đó máy báo không có tôm này không có tôm không dung là không có tôm mở cho anh em này đấy hai gà một cá này anh em này hai gà một cá nhé tiếp tục cho anh em này vẫn tiếp tục là không có tôm anh em này mở này đó không có tôm anh em này hiêu cá bầu anh em nhé tiếp tục cho anh em một hai chén nữa để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó này báo cực nhanh cực chuẩn anh em nhé đó như chén này có tôm anh em này máy báo khá nhanh tôi ờ, đoán trong này có khoảng tầm hai con tôm nhá khi mà anh em mà phân biệt được hay anh em cảm nhận được cái nội dung của nó rồi thì là anh em sẽ phân biệt ở trong này ở hai trong cái nắp này một con hay là hai con anh anh em nhé mở cho anh em này đoán khoảng tầm 80 phần trăm nó là về hai con tôm mở cho anh em nhé đó hai tôm mà anh em này hai tôm nhá máy báo cực kỳ chuẩn cho anh em đấy nhưng mà khi mà anh em mà phân biệt được trong này có một hay là hai tôm ấy thì là anh em phải cảm nhận được cái nội dung của nó cực kỳ là, là chuẩn xác thì anh em mới đoán được nhá tiếp tục cho anh em này Đấy, máy báo không có này mở cho anh em không có tôm đó không có tôm đúng không anh em đấy đây chính là cái ờ, bộ bầu cua cảm ứng cái hột bầu cua cảm ứng báo dung này thì là nó hoàn toàn không tan giúp cho anh em anh em đi chơi hay là anh em đi đánh ở bất kỳ những cái sòng bầu cua nào ấy, thì là anh em có tỷ lệ nó báo chuẩn xác cho anh em lên tám chín mươi phần trăm nhé Đấy thì uh, cái video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em Đấy, anh em mà xem video thì em nhớ đăng ký kênh hoặc là anh em đến cơ sở tôi sẽ tư vấn cho anh em rất là nhiều những cái đồ chơi bầu cua khác mới nhất 2020 này dành cho anh em nhé Đấy, chào anh em